Xin chào tất cả anh em Thì uh, hôm nay thông qua video này Thì uh, tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ sản phẩm dành cho anh em đi đánh bầu cua bịp Đi lắc bầu cua bịp ở sòng ở ờ, sới Để giúp anh em có thêm cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay anh em nhé Thì đây tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ sản phẩm miếng rán bầu cua không tang anh em nhé và cái nón quét báo dung bầu cua thì ờ, cũng như như em đã biết và đã từng sử dụng qua những cái bộ sản phẩm của bên cơ sở bên tôi thì chắc hẳn anh em cũng đã biết được là cách chơi, cách đánh và cách sử dụng cái ờ, bộ sản phẩm bộ đồ chơi bầu cua bịp miếng dán bầu cua không tang này rồi đúng không anh em thì ờ, sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái độ sản phẩm miếng dán bầu cua không tang này cho anh em để anh em có thể biết thêm về nó thì đây nó chính là cái bộ bầu cua bịp báo dung không tang miếng dán tôi đã dán sẵn rồi ở trong ba cái con một này đúng không ạ thì ở đây tôi đã làm sẵn hết vào mặt cua nha anh em nhé thì khi anh em lắc và anh em đội cái nón này lên thì à, cứ có mặt cua rung thì nó sẽ cứ có mặt cua nổi lên thì nó sẽ rung cho anh em đúng không ạ đó cách bảo quản của cái ờ, miếng rắn báo dung không tang này thì ờ, anh em bọc chỉ cẩn thận lại đúng không ạ và anh em có thể cất đi để tránh tình trạng máy và cái nón này và cái bộ hột này nó nhiễm sóng với nhau thì anh em sẽ để cách xa nó ra anh em nhé đó. thì đây chính là cái nón quét báo dung bầu cua mà tôi đã làm sẵn ở trong cái nón này rồi anh em nhé nón rất là đẹp đúng không ạ như một cái món phụ kiện dành cho anh em khi anh em đi chơi anh em đội ở ngoài sòng sới đó, nhìn rất là trẻ trung rất là thời trang đúng không? thì ờ, khi anh em đi chơi thì anh em chỉ cần ờ, luồn cái bộ hột này vào ờ, trong sòng sới của anh em đi chơi là anh em đã có thể có cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay rồi đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa và tôi sẽ test luôn cho anh em cái bộ sản phẩm bộ đồ chơi miếng rán cảm ứng bầu cua không tang này anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ bỏ cái à, bộ hột mà tôi đã làm sẵn ở đây ra đúng không ạ? cứ có mặt cua nổi lên là nó sẽ rung cho anh em nhé và bây giờ tôi sẽ đội cái nón này lên này để tôi cảm nhận cái độ rung của nó nha anh em nhé để tôi cảm nhận cái độ rung của nó cứ không có mặt cua lên là tôi sẽ báo lên cho anh em biết bên trong có cua hay không đúng không ạ Đó, giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái chén đầu tiên này mà trong này chắc chắn với anh em là có cua nha anh em nhé chắc chắn 100% là có cua khui cho anh em đó đúng không ạ có cua nha anh em nhé máy báo rất là chính xác đúng không ạ tiếp tục test cho anh em trong này tiếp tục lại có cua tiếp này anh em ơi máy chung rất là khỏe nhá cua cho anh em này đó đúng không ạ tiếp tục là có cua gà cá và cua đúng không anh em tiếp tục test cho anh em tiếp trong này không có trong này không có cua nha anh em nhé không có cua đúng không ạ cua cho anh em này đó tôm gà và bầu không có con cua nào cả đúng không anh em tiếp tục lại test cho anh em tiếp trong này ờ, có cua cho anh em nhá chắc chắn 100% với anh em là trong này có cua đúng không ạ cua cho anh em này đó đúng không anh em gà cua và bầu đúng không ạ máy báo rất là chính xác và cái nhịp rung của nó rất là êm anh em nhá tiếp tục test cho anh em thêm vài ba chén nữa trong này không có cua nha anh em nhé mày báo không có cua cua cho anh em này đó đúng không ạ ba con bầu luôn đúng không anh em rất là chính xác tiếp tục test cho anh em tiếp tiếp tục lại là không có cua nha anh em nhé cua cho anh em ba con gà đúng không ạ quá là kinh khủng tiếp tục test cho anh em thêm hai chén nữa hai ba chén nữa ván này tôi sẽ đặt hết tiền vào cái con cua này nha anh em nhé cua cho anh em này tôi đặt hết tiền vào cua đó đúng không anh em tôm cua và nai đúng không ạ rất là chính xác anh em nhé cái độ hiệu quả quá là kinh khủng tôi chắc chắn với anh em trong này không có con cua nào cả đúng không ạ cua cho anh em đó thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái độ chính xác của cái bộ miếng rắn bầu cua không tang này để cho anh em biết được là cái độ hiệu quả này cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi này khi anh em đi chơi ở sòng ở sới anh em nhé còn như em nào có nhu cầu muốn được tham khảo thêm về những cái bộ sản phẩm chuyên về các dòng bầu cua bịp mới nhất hay không hay không thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để sẵn ở trên màn hình anh em à, có thể liên hệ với tôi để được à, tư vấn anh em ở gần cơ sở có thể đến tận nơi cơ sở bên tôi để anh em được test hàng mua hàng và được tư vấn trực tiếp anh em nhé ngoài cái bộ sản phẩm miếng dán bầu cua không tang này ra và cái nón quét bão dung bầu cua này thì à, bên tôi còn có rất nhiều các dòng sản phẩm chuyên về bầu cua bịp mới nhất 2020 thì như anh em là đang xem video của tôi thì à, hãy đăng ký kênh để à, theo dõi thêm về những dòng đồ chơi và cô bịp mới nhất 2020 mà tôi sẽ đăng tải lên đây để cho anh em tham khảo để anh em chọn lựa cho mình cái bộ đồ chơi ưng ý và phù hợp với anh em phù hợp với sòng sới của anh em anh em nhé video tôi làm đến đây là kết thúc tạm biệt tất cả anh em